Rồi, à, ví dụ số 1 này, hãy tính số mol của 28 gam sắt, của 71 gam clo, 325 gam sắt 3 clorua FeCl3, khối lượng của 0,1 mol natri, của 1 mol oxy và 3 mol N2O. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính nào. Số mol của sắt nhá Rồi, thầy Duy viết ở đây. Ví dụ 1. ít lại nhá. ví dụ 1 được chưa ví dụ 1 nhá ý A này nào số mol của sắt thì chúng ta sẽ ghi là N này của sắt này sẽ bằng m nhỏ của sắt mà chúng ta chia cho m lớn của sắt sẽ bằng, được chưa? Đấy, bằng 28 chia cho 56 nó sẽ bằng là 0,5